Cô chào các em Hôm nay cô và các em cùng tìm hiểu bài khoa học Nóng, lạnh và nhiệt độ tuần 25 nhé Trước hết chúng ta đi vào hoạt động 1 Sự nóng, lạnh của vật Em hãy kể tên một số vật nóng và vật lạnh thường gặp hàng ngày Vật nóng là nước đun nóng, hơi nước, nồi đang nấu ăn, gạch nung trong lò, nền xi măng khi trời nắng, Vật lạnh là nước đá, khe tủ lạnh, đồ trong tủ lạnh, rau, củ, quả để vào tủ lạnh. Lúc lấy ra ta thấy rau, củ, quả lạnh. Cô có ba cốc nước dưới đây. A. Cốc nước nguội. B. Cốc nước nóng. C. Cốc nước có đá. Các em cho cô biết cốc A nóng hơn cốc nào và lạnh hơn cốc nào. Cốc nào có nhiệt độ cao nhất, cốc nào có nhiệt độ thấp nhất cốc A nắng nóng hơn cốc C và lạnh hơn cốc B vì cốc A là cốc nước nguội, cốc B là cốc nước nóng, cốc C là cốc nước đá. Cốc nước nóng có nhiệt độ cao nhất, cốc nước đá có nhiệt độ thấp nhất các em nhé. Như vậy, một vật có thể là vật nóng so với vật này nhưng lại là vật lạnh so với vật khác. Điều đó phụ thuộc vào nhiệt độ của mỗi vật các em nhé. Chúng ta sang hoạt động 2 Giới thiệu cách sử dụng nhiệt kế Cô giới thiệu các em nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể Đây là nhiệt kế điện tử, cách sử dụng Nhấn nút bật nguồn, đưa đầu nhiệt kế lên vị trí đo nhiệt độ như trán, tai, nách, miệng Tùy theo loại nhiệt kế anh nhé Bấm nút Start một lần nữa, giữ nguyên nhiệt kế cho tới khi nghe tiếng bíp Đọc kết quả trên màn hình đó chính là nhiệt độ cơ thể của chúng ta nhé. Đại lượng đo nhiệt độ là độ C. Cô ví dụ, màn hình chiếc nhiệt kế điện tử này chỉ 36,8 độ C các em nhé. Đây là nhiệt kế thủy ngân. Cách sử dụng như sau. Bước 1, vẩy cho thủy ngân tụt hết xuống bầu trước khi đo. Bước 2, đặt bầu nhiệt kế vào nách và kẹp tay lại để giữ nhiệt kế. Bước 3. Bấm giờ. Sau 3 phút lấy ra đọc kết quả. Lưu ý khi đọc nhiệt độ cần nhìn mức chất lỏng trong ống theo phương vuông góc với ống nhiệt kế nhé. Đây là hình ảnh đo nhiệt độ cơ thể ở vị trí nách, miệng. Các em nhé! Cô giới thiệu với các em nhiệt kế đo nhiệt độ không khí. Các em sẽ quan sát vạch màu xanh và vạch màu đỏ hai vạch này hiển thị ở số nào thì đó là nhiệt độ không khí ở nơi đó nha các em các em hãy quan sát bức tranh và cho cô bé nhiệt kế ở hình 3 chỉ bao nhiêu độ nhiệt kế ở hình 3 chỉ 30 độ C các em nhé như vậy để đo nhiệt độ của một Phật ta sử dụng nhiệt kế có loại nhiều loại nhiệt kế khác nhau nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể, nhiệt kế đo nhiệt độ không khí, vân vân. Các em đọc lại phần ghi nhớ này nhé. Chúng ta chuyển sang hoạt động 3, thực hành đo nhiệt độ. Các em hãy quan sát thí nghiệm phía dưới và trả lời hai câu hỏi cho cô. Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là bao nhiêu? 2. Nhiệt độ của nước đá đang tan là bao nhiêu nhé Cô có đây là chậu nước đá đang tan Đây là bình nước đang sôi Khi nhúng bầu nhiệt kế ngập trong nước đá đang tan Đánh dấu chất lỏng trong ống bằng một vạch Lúc này nhiệt kế chỉ không độ C Đó chính là nhiệt độ của nước đá đang tan Nhúng bầu nhiệt kế vào hơi nước đang sôi, đánh dấu mức chất lỏng trong ống bằng một vạch. Lúc này nhiệt kế chỉ 100 độ C, đó chính là nhiệt độ của hơi nước đang sôi. Vậy, nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 100 độ C, của nước tá đang tan là 0 độ C. Nhiệt độ cơ thể của con người khỏe mạnh vào khoảng 37 độ C. Khi nhiệt độ cơ thể cao hơn hoặc thấp hơn mức đó là dấu hiệu cơ thể bị bệnh cần phải đi khám và chữa bệnh các em nhé. Các em hãy đọc lại phần kết luận này. Các em biết không, nhiệt độ trên 37 độ C là cơ thể chúng ta bị sốt đấy. Sốt là triệu chứng của nhiều loại bệnh như viêm cổ họng, nhiễm siêu vi, cảm vân vân. Nhưng nếu ta có dấu hiệu ho, hắt hơi, đau họng, khó thở và sốt cao trên 38 độ C thì đó là dấu hiệu nhiễm virus corona nha các bạn lúc đó chúng ta phải báo cho cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn và điều trị kịp thời. Để phòng chống bệnh COVID-19 này, chúng ta cần phải bảo vệ bản thân như đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, rửa tay thường xuyên với xà phòng, giữ vệ sinh sạch sẽ, che miệng và mũi khi ho, hắt xì, không khạc nhổ bừa bãi, không tiếp xúc với động vật hoang dã, tránh đến nơi đông người, ăn chín, uống sôi, với thời điểm hiện tại để phòng chống bệnh Covid-19 chúng ta cần ở nhà là cách tốt nhất nhé các em. Chúng ta chuyển sang hoạt động 4, tìm hiểu về sự truyền nhiệt. Các bạn hãy thực hiện thí nghiệm, đặt một cốc nước nóng vào trong một chậu nước. Chúng ta hãy cùng dự đoán xem một lúc sau mức độ nóng lạnh của cốc nước và chậu nước có thay đổi không? Nếu có thì thay đổi như thế nào? Một lúc sau, mức độ nóng lạnh của cốc nước và chậu nước có thay đổi các em ạ. À. Nhiệt độ của cốc nước nóng giảm đi, nhiệt độ của chậu nước tăng lên. Theo các bạn, tại sao mức nóng lạnh của cốc nước và chậu nước lại thay đổi? Nhiệt độ nước trong cốc và trong chậu có sự thay đổi do có sự truyền nhiệt từ cốc nước nóng sang chậu nước lạnh. Sau một thời gian lâu, nhiệt độ nước trong cốc và trong chậu sẽ bằng nhau các bạn hãy nêu cho cô một số ví dụ về các vật nóng lên hoặc lạnh đi nhé các vật nóng lên như rót nước sôi vào cốc khi cầm cốc ta thấy nóng múc canh nóng vào bát ta thấy cái muỗng và bát nóng lên cắm bàn là vào ổ điện thì bàn là nóng lên nhóm bếp thì nồi nóng lên các vật lạnh đi như để rau, củ quả vào tủ lạnh lúc lấy ra thấy lạnh cho đá vào cốc cốc lạnh đi chườm đá lên trán trán lạnh đi trong thí nghiệm trên vật nóng hơn cốc nước đã truyền nhiệt cho vật lạnh hơn chậu nước khi đó cốc nước tỏa nhiệt nên bị lạnh đi chậu nước thu nhiệt nên nóng lên các em nhé chúng ta chuyển sang hoạt động 5 tìm hiểu sự co giãn của nước khi lạnh đi và nóng lên. Chúng ta cùng tìm hiểu nước trong lọ nở ra hay co lại khi đặt lọ nước vào nước nóng hình 2B, đặt lọ nước vào nước lạnh hình 2C nhé. Các em có nhận xét gì về mức chất lỏng trong ống nhiệt kế? Mức chất lỏng thay đổi nhé. Các em hãy giải thích vì sao mức chất lỏng trong ống nhiệt kế lại thay đổi khi dùng nhiệt kế đo nhiệt độ khác nhau. Mức chất lỏng thay đổi vì đo các vật nóng lạnh khác nhau các em ạ. À. Khi dùng nhiệt kế đo các vật nóng, lạnh khác nhau, chất lỏng trong ống sẽ nở ra hay co lại khác nhau nên mực chất lỏng trong ống nhiệt kế cũng khác nhau nhé. Tại sao khi đun nước không nên đổ đầy nước vào ấm các em biết không, khi đun nước không nên đổ đầy nước vào ấm vì nước ở nhiệt độ cao thì nở ra sẽ tràn ra ngoài và có thể gây tắt bếp, chập điện nha các em. Chúng ta rút ra được ghi nhớ nước và các chất lỏng khác nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi. Các em đọc lại phần ghi nhớ này nhé. Các em hãy thực hiện các bài tập sau. Đánh dấu chéo vào ô vuông trước câu trả lời đúng. 1. Nhiệt độ nào sau đây có thể là nhiệt độ của một ngày trời nóng? Ô vuông thứ nhất 100 độ C, ô vuông thứ hai 10 độ C, ô vuông thứ ba 38 độ C, ô vuông thứ tư 300 độ C. Bài 2. Ngâm một bình sữa đã lạnh vào cốc nước nóng. Ô trống thứ nhất, sau đó cốc nước sẽ nóng lên. Ô trống thứ hai, sau đó bình sữa sẽ lạnh hơn. Ô trống thứ ba, cốc nước sẽ thu nhiệt còn bình sữa tỏa nhiệt ô trống thứ tư cốc nước sẽ tỏa nhiệt còn bình sữa thu nhiệt bài 3 tại sao khi đun nước ta không nên đổ đầy nước vào ấm các em hãy thực hiện ba bài tập này vào vở nhé chúc các em chăm ngoan học giỏi tạm biệt các em